Hello, xin chào tất cả mọi người nha Mình là về T Minh đây Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Kira nha Thì Kira này là một vị à, pháp sư đi rừng Khá là mạnh, bắt lẽ khá là tốt Nhưng mà nó phải cần phải farm nhiều nha Thì trận này mình có mấy đối tượng như là à, Slim này, Manga này à, SB này SB bên bạn thì máu khá là giấy nha Không trâu lên mình có thể bắt lẽ được nha thì vô đầu game thì mình cũng đi ăn bùa xanh như bình thường thôi đi ra này thì có bộ chiêu thức khá là cơ động nhé chiêu cuối có thể đi xuyên tường nhé còn chiêu một thì chiêu một chiêu một thì mình có thể lên chỗ và đưa à, cái chỉ định tới thì mình có thể cộng dồn sát thương kép càng nhiều thì lúc mình giật bóng lại nó càng sát thương kép nhé còn chiêu hai của nó là tăng giác quỷ thì mình có thể đánh hết sát thương cái này mình khống chế nhé còn chiêu ba thì có thể đi xuyên tường được An Chơi đi ra thì đầu game thì mọi người chịu khó khăn nhiều rồi nhá. Để mình có một chút một vàng với cấp độ ấy, nếu mà mình vượt trội so với kiểu xem địch thì mình bắt khá là dễ nhá. Còn uh-huh. khi ra này mà thọt thì rất là khó đánh nhá mình cứ đi farm có cơ hội thì mình sẽ ganh không thì mình sẽ tập trung vào farm đầu game thì tem bạn dead game cũng khá là nhiều cũng mạnh cho nên là mình ừ, cố gắng farm lấy thế cho tem nha con này mình có bắt được ai không nha không được thì mình lại về đi farm nhé rồi tốt dừng lại rồi tốt chắc bị chết rồi chắc băng trụ luôn này đó chịu vân băng trụ luôn ba người luôn tốt tại sao nói? để mình giờ thì mình bắt mít nha mít chắc chưa thấy mình đâu đây đây đây đây ờ, này chết nha Để rồi con bon chết được cái này nhé trâu trâu lắm đầu em trâu lắm mình chưa có đồ mình chưa đánh đâu có thì quân để thử thế kìa cố gắng chủ về à, bản ngọc ờ, của vị tướng Ira này thì sẽ lên cung phép nha ngọc ngọc đỏ mình sẽ lên uh, toàn bộ là công thép nha 10 viên công thép học tím thì mình sẽ lên 10 viên tốc đánh tốc chạy dí tơ này rồi dí tơ chạy mất rồi rồi dí không kịp rồi mình ăn tặng con rơi rồi nhé à, nói tiếp về bản ngọc thì ừ, ngọc tím mình sẽ lên 10 viên tốc đánh tốc chạy còn ngọc lục thì mình sẽ lên công phép tốc đánh nhé mình cần tốc đánh với tốc chạy để farm điểm cho nhanh cái da này farm càng nhanh càng nhiều tiền thì càng tốt thôi nên là đầu game mình tranh thủ đi farm những game mình những game nhiều nhé bắt lẻ nhé bắt ra tranh tổng khi ra khó đánh khi ra mình đánh giá vẫn là tướng mạnh nhé, chơi thì cũng mạnh nhé, khá là dễ đánh thôi chủ yếu là mình di chuyển thôi bắt ờ, này không nhá rồi bắt fb này fb thì một combo là chết này về combo của con Kira này thì thường thì mình sẽ đánh chiêu một trước xong mình xài chiêu hai luôn xong mình đánh thường đánh thường tầm mấy cái bắt đầu mình vẫn chiêu một cho dập bóng về nó sát thương rất là nhiều nha con kira này thì sát thương của nó là nhiều là chiêu một nhé mình nâng chiêu mình nâng chiêu một trước chiêu hai thì là cần không nâng được chiêu một mình mới nâng chiêu hai đâu Được. xem mình này mình lên con bắt thằng em nhé này mình bắt được tơ này biết bắt được không bạn khá là trâu này bạn bật chưa cuối có hỏi máu nên mình sẽ xem dí đồng phát rồi chạy Kira này khá là cơ động nhưng mà chạy thoải mái nha chạy về thì mình lại farm thôi có cơ hội thì mình lại đi ganh còn không thì mình sẽ quay đi farm farm mà farm thôi tại vì đánh Kira thì chịu khó farm nhiều tí sau này rất là dễ đánh em mình thì đầu game khá là thọt nhưng mà giờ khỏe rồi giờ còn chỉ thua hai mặt nữa thôi thì em mình cái đầu game là giữa game mạnh nhá còn cuối game thì hơi yếu nhá cuối game mình cũng yếu mà bạn văn heo cũng yếu luôn cho nên là cố gắng giữa game đánh mạnh nhá này giao tranh này để mình coi mình bắt ai không nhá AD này nhưng mà AD chạy mất rồi mình lại đi farm luôn Victor này có dí được Victor không nhé Victor khá là trâu Ừ, tại vì trận này mình đi leo đơn cho nên quả đó mình không băng trụ nha chứ ví dụ mình đi đồng đội thì hiểu ý thì mình có thể băng trụ giết được Richter nha nhưng mà không đồng đội không hiểu ý mình vô một mình thì sợ giết không được lại chết ngược xong thì mình lại về đi farm thôi đi đường thì quanh quẩn đi ganh một xíu xong lại về farm thôi khi nào có tiền nhiều thì bắt đầu mới ganh nhiều đây mình đứng đây mình đợi con triệu vân có về nhà không hay đi qua đây nha không đợi lính lên là mình lấy luôn cái trụ mít nha game này game lấy trụ mà lấy trụ nào được thì cứ lấy thôi này mình xuống ờ, đường rồng mình ganh ra yeah, đây này chắc khả năng không bắt đâu tại vì có sb nữa mình ăn rồng các bạn đi rừng thì mình chịu khó ăn rồng nhé dòng lấy lợi thế cho tem bây giờ nó không nhiều lợi thế nhưng mà cũng được một chút vàng đó là nhiệm vụ của người đi rừng đi rừng thì mình chịu khó ăn này mít lên ra cà phịa quả đó mà mình có chữ cuối là mình giết một mít rồi nhé ờ, trận này thì tem mình thì thấy có fb với mít này đánh cũng được nha mới nhắc đứt xong biết này chết rồi thì hy vọng là bạn SB nữa SB đánh cũng hay hy vọng sẽ đánh được nha Tại tem bạn cuối game khá là mạnh triệu vân chết rồi này có bùa xanh thì mình qua mình ăn luôn nha vừa có mana này vừa giảm sức mạnh của triệu vân nữa. không triệu vân cuối game bộ đau lắm này mình cố gắng ép, ép win sớm nha mình giết bạn mít luôn này mít mình chết này mình dí luôn nha cho bạn ad này không được rồi chắc mình lui này hb khá là máu nha ở lại chơi luôn thì tem mình sau khoảng thời gian đầu game bị ép thì giờ lấy được lợi thế rồi nha thì mình cố gắng mình ép đều nha còn về trang bị trận này thì được ờ, mình bắt vào SB này SB chết này một combo này chết này tại vì SB khá là giấy nhá mình có thể bắt được nhé còn trang bị trận này thì đầu ờ, <coughs> shot đồ đầu tiên thì mình sẽ lên đồ đi rừng cho pháp sư nhá, gươm loki ở ờ, shot đồ thứ hai mình sẽ lên giày kiên cường để có một chút kháng hiệu ứng nhá. Shot đồ thứ ba thì mình sẽ lên cây kiếm thập tự Kiếm hồng hồng đó Biết tên phải thập tự không đó Xác đồ thứ tư là mình lên cái vậy Hacket nha ừ, Xác đồ thứ năm thì mình sẽ lên cái trượng bùng nổ Xác đồ cuối cùng thì một là băng xương hai là giáp hồng mệnh nhé Trận này thì nghĩ chắc mình lên giáp hồng mệnh Này top này Coi rình bắt top này Rồi, chạy đâu bạn ơi Top này không chạy được nha lại vô có trụ à. thì tem mình khá là xanh rồi giờ mình lại à, qua xin bùa triệu vân nhé để cho rừng bằng à, có có bùa luôn tại vì mình có thời gian ra bùa cho mình bên kia ép, ép tới trụ bậc thềm mình mình lên thì mình cố gắng lấy cái trụ biết không nha thì trận này khả năng cao có thể win sớm nha ad này chết này tầm này thì AD một combo lên bảng nếu không có SP bên cạnh thì vân dí mình này thôi ạ dí căng vậy có tốt đâu mình quay lại chơi nhá có tốt nào mình quay lại chơi nhá quay lại chơi luôn bạn ơi quay lại chơi luôn mình có chữ cuối này này chơi luôn này xong tự vân quẹt ừ, đau quá tốt cân hai này thì mình bị chấm dứt bởi bạn tốt rồi à, bạn dừng chứ thì tem mình bên kia đấy cũng khá là cao rồi nhá thì hy vọng trận này win sớm để kéo dài game mà hơi toang Salim cuối game vẫn hơi khá là đau tốt kìa vẫn tốt trận này thì bám một, một đường rồi nhá tranh thủ đầy đầy lẻ thôi to survive. Mình tốt chỉ cần đẩy cao rồi đó là được. Này tem mình ép khá là mạnh. Hy vọng có thể win sớm nhé. Nó là thật không ta? Ăn là thật luôn quá để con Kira này máu nó khá là mỏng nhá ăn là thần ăn một bình chắc không nổi đâu cho nên mình cần có đồng đội nhá thì có được bạn uh, à, tốt này khá là trâu này có thể ăn được này em biết đấy này rồi bạn bạn biết kia đang đẩy ở giữa này chắc chết này tem dí này Thế này mình qua mình đi cho con vui đông vậy Mày quá chứ cuối mình chạy nha mình bắt AD này Nó bắt AD chết này Mà chỉ còn gì mình Bạn triệu Vân này Lúc nào cũng dí mình nha Nó như trên mạng Để mình xíu con cuối này mình quay lại mình chơi này Chơi luôn này, này Dí em này Diều Vân này biết con mình chắc mình cướp được mấy con bùa hay sao canh cú mình cứ gặp mình ở dí ạ. Nếu mà chưa win thì mình nghĩ trước ừ, gần cuối game kiểu gì bạn cũng nghe mình nha chứ. Chắc mình cướp mấy con bùa cay cú quá hay sao Thế mình đẩy tới nhà nhé Mới win được không nha Rồi, rồi, Mình bắt ở đây này Thế rồi, vừa rồi Thôi về anh em ơi Chưa win được rồi Thằng mình chắc win Đấy Slim bắn mất ở đâu rồi đấy Thằng mình không biết win được không Rồi HB khá là trâu nhưng Nhưng mà xong rồi tem mình chết hết rồi Quá này mà bị lật kèo là khá là căng nha An ally has been defeated. còn cái bên kia khá là xanh nhé tem mình à, giờ bắt đầu nhây rồi đó rồi AD cũng chết luôn rồi chết đâu rồi xong AD đến số luôn AD khá là máu nhá. con này tầm này thì Van Heo cũng bắt đầu yếu rồi à, mình bắt bắt bọn FB luôn này bây chạy đâu được vẫn chạy được này bê tầm này hồi máu khá là ghê nhá nhưng mà thì máu mỏng sát thương mình to nên mình cũng đánh được nhá. thì giờ mình lại đi pha ờ, mùa xanh con này khá là cần mùa xanh top này như kiểu muốn tranh mùa xanh như sao mà mình ra mình, mình bắt mình bắt này ôi rồi xong Nhiều Vân đến núp bụi rồi Coi chừng Nhiều Vân quay lại hốt hốt hết kìa rồi Đất vừa kêu rồi Rồi xong luôn Lại chết Tem lại chết gần hết lần nữa Còn bố bọn tốt, rồi, Triệu Vân bắt đầu xanh này vừa kêu rồi Trận này tầm giờ cũng khá là căng rồi nhá Tem bạn của game khá là mạnh Mà tem mình yếu rồi Bạn AD bắt đầu yếu rồi Rồi SB thì cũng Cũng bớt trâu rồi bạn tốt thì cuối game này sẽ liên bắn mấy cái là chết à Nhưng mà tại vì tem mình lấy được hai đường ấy Cho nên là khả năng vẫn win được nha Thì mình cố gắng cẩn thận tí không để chịu Vân bắt nữa Tại vì mình mà chết thì không ai bắt AD ấy Bạn tốt thì tầm này chắc không bắt được AD nữa rồi Lại còn bị giết người kia Chạy đều không biết để để mình lên mình coi bắt được ai không nhá. rồi xong triệu vân bố chết luôn triệu vân được ừ, mấy phút này đánh khá là hay nhá à, giờ mình bắt bắt luôn này bắt ở đây trước này không bắt sb luôn này thì trận này tem bạn chắc không có khả năng kèo rồi nhá triệu vân thì bắt đầu xanh nhưng mà đầu game khá là thọt nên là thôi mình giờ mình ăn thảo thần để tạo lợi thế cho để đánh đường lính cao lên nha đây triệu vân đang mâm may làm gì đấy thì ở đây mình ba người rồi. ăn xong rồi mình ra mình đánh đánh luôn nha triệu vân vân cần hết luôn này vân khá là sức mạnh nha mình còn rất phòng bệnh nhé. Kiểu bây giờ đang to đấy Trận này khá là căng nhé Lập dễ cuối cùng một pha quăng game cuối cùng là toang luôn Thì giờ mình về mình đẩy cho lính cao nốt được còn lại nhá Rồi để win nhá Cứ kéo lâu nữa là khó đánh nhá Giờ Lim có đồ Thì khó đánh nhá Tốt chết kìa Chết được một tốt không? Ờ, ok Có lợi thế người là được rồi thì à, thì mình rắc bệnh rồi cho nên giờ mình bán mình lên cái à, băng xương nha để có gì chữa con có bổ thì mình có băng xương được nha rồi giờ tem mình cứ đẩy đến cao lên là tem bạn có win nha tại mình cũng may lấy được hai đường chứ chứ không là coi coi chừng bị lật kèo ạ à. Chắc ăn rồng các bạn đây Này mình ăn rồng mình lấy cái bùa của nó để mình trâu hơn xíu nha Triệu Vân này ra mâm me này Tầm này Triệu Vân không giết được mình nữa đâu Mình có băng xương mà Con mình quay mình giết Triệu Vân này Triệu Vân này khá là sung nhá Giết được mấy mạng này khá là sung bay vô cân hai cân ba đây AD này để mình coi mình bắt được AD không nha theo mình bạn tốt lại chết rồi tốt có đẩy lẻ nhưng mà đây mình vừa bắt AD này AD một combo là đến số luôn nha rồi choáng ghê quá không kịp băng xương luôn mình đã chết rồi nhưng mà khả năng là tem mình vẫn đẩy được nhé này thì cứ ngồi chơi đợi các bạn win thôi đẩy đẩy tới nhà rồi kìa rồi chắc là video của mình cũng đã kết thúc rồi ad bắn nhà mình nghỉ luôn à, chào tất cả các bạn nha chúc bạn một ngày mới vui vẻ nha bye bye